Tử Vi chọn đời tuổi nhâm thân nữ mệnh Đoán xem số mệnh cô này sinh nhằm tháng chạp tháng 3, mùa thu rất tốt sinh ra đặng mùa. Thuận sinh kẻ đón người đưa, kẻ hầu người hạ sớm trưa nhộn nhàng. Lỗi sinh cực khổ lang thang, tay buồn chân lấm lang thang ngoài đường. Nợ tình cũng chẳng thuận đôi, khiến cho tan vỡ cuộc đời quạnh hiu. Số phải chịu cảnh xa quê, lập nghiệp xứ lạ mới nên ra đàng. 30 có củ chẳng an, 40 mới chắc mới an cuộc đời. Về cuộc sống, cuộc sống tuổi này có nhiều thăng trầm tiền vận và trung vận, có nhiều lao đao, nhiều việc đau buồn. Tuy nhiên, có dịp may mắn để phát triển sự nghiệp của mình, nếu hậu vận cuộc sống mới được an nhàn sung sướng, không phải chịu cảnh nghèo khổ như nhiều tuổi khác. Về tình duyên, Tình duyên tuổi này ban đầu gặp nhiều trắc trở, nhiều mối tình tan vỡ, sau mới gặp được nửa của mình. Về tình duyên tuổi nhâm thân được chia ra làm 3 nhóm sau. Bạn sinh vào những tháng 3, tháng 4, tháng 6, tháng 8 và tháng 12 âm lịch thì cuộc sống của bạn sẽ được hưởng hạnh phúc trọn vẹn, một vợ, một chồng, ít gặp những khó khăn trắc trở trong cuộc sống của mình. Nếu bạn sinh vào những tháng 2, tháng 5, tháng 9, tháng 10 và tháng 11 âm lịch thì cuộc đời của bạn sẽ phải trải qua hai lần thay đổi tình duyên. Nếu bạn sinh vào những tháng 1, tháng 7 âm lịch thì cuộc đời của bạn sẽ phải trải qua ba lần thay đổi tình duyên. Về gia đạo công danh Tà đạo yên vui và có nhiều êm ấm, anh em trong gia đình hòa thuận yêu thương nhau. Nói chung phần gia đạo có nhiều tốt đẹp, công danh tuổi này chỉ ở mức trung bình, chứ không có gì nổi bật. Sự nghiệp tuổi này từ 36 tuổi trở đi mới vững chắc, tiền tài mới dư giả những tuổi hợp làm ăn. Nếu tuổi nhâm thân muốn hợp tác làm ăn thì nên hợp tác với những người tuổi nhâm thân, đồng tuổi, giáp tuất mậu dần. Vì kết hợp làm ăn với những tuổi này thì sự nghiệp của bạn mới được thuận lợi, gặp nhiều may mắn và thành công. Những tuổi trên rất hợp với bạn về đường tài lộc. Lựa chọn vợ chồng Lập gia đình là việc quan trọng đối với mỗi chúng ta, nên lựa chọn như thế nào, nữ nhân thân nên cân nhắc thật kỹ. Nếu lựa chọn sáng suốt thì mọi việc với bạn sẽ gặp may mắn và gặp nhiều cơ hội thành công. Nếu bạn kết duyên với những người tuổi nhâm thân, giáp tuất, mậu dần, canh thìn, thì cuộc sống của bạn có thể gặp nhiều may mắn và hạnh phúc hơn vì những tuổi này hợp với bạn cả về đường tình duyên và tài lộc. Nếu bạn kết duyên với những người tuổi đinh sửu, tân mùi và kỷ thị thì có thể cuộc sống của bạn chỉ ở mức trung bình, đủ ăn đủ mặc mà thôi, vì những tuổi này chỉ hợp về đường tình duyên mà không hợp về tài lộc. Nếu bạn kết duyên với những người tuổi quý dậu và kỷ mão thì có thể cuộc sống của bạn sẽ phải chịu cảnh nghèo khổ mà khó thoát ra được vì những tuổi này không hợp với bạn cả về đường tình duyên lẫn tài lộc bạn không nên kết duyên ở tuổi 22, 28, 34, 40 và 41 vì kết hôn ở tuổi này sẽ rất có thể vợ chồng bạn sẽ gặp nhiều khó khăn và trắc trở những tuổi đại kỵ, bên cạnh những tuổi hợp với bạn là những tuổi rất kỵ với bạn đó là những tuổi Ất Hợi, Bính Tý, Nhâm Ngọ, Đinh Hợi, Mậu Tý, Canh Ngọ, Giáp Tý. Vì nếu hợp tác làm ăn hay kết duyên với những tuổi này đều rất không tốt. Ngày giờ xuất hành hợp với tuổi Tuổi nhâm thân có những ngày giờ xuất hành hợp nhất đó là khi bạn 24, 26, 30 và 33 tuổi. Xuất hành làm ăn hay đi giao dịch vào những giờ này đều thuận và may mắn. Những diễn biến từng năm, từ 18 đến 22 tuổi, năm 18 tuổi bạn sẽ gặp một tình yêu đẹp nhưng rồi lại bị tàn vỡ một cách hết sức bất ngờ. Năm 19 tuổi cuộc sống có nhiều hạnh phúc hơn. Năm 20 tuổi bạn sẽ có tài lộc một cách bất ngờ vào giữa mùa đông. Năm 21 tuổi về vấn đề công danh rất sáng tỏ. Năm 22 tuổi bạn phải chịu một sự đau khổ tuyệt tình về vấn đề tình cảm từ 26 đến 30 tuổi. Đây là những năm đẹp nhất của bạn có thể bạn sẽ lập gia đình trong những năm này và sẽ có rất nhiều hạnh phúc, tài lộc dồi dào. Tình cảnh lúc nào cũng gặp hoàn cảnh những chuyện rất đẹp và may mắn. Từ 31 đến 35 tuổi, năm 31 và 32 tuổi có đau bệnh bất ngờ, năm 33 tuổi cẩn thận có thể bị tai nạn xe cộ hoặc ngã từ trên cao xuống. Năm 35 tuổi có một sự xúc động mạnh về vấn đề tình cảm vào khoảng tháng 4 và 6 âm lịch, cuối năm có hoạn tài bất ngờ từ 30 năm đến 40 tuổi. Năm 30 năm tuổi có nhiều may mắn, việc làm ăn được phát triển mạnh mẽ về đường tài lộc cũng như về công danh có phần lên cao. 36 tuổi nên cẩn thận về tiền bạc, công việc, không được may mắn, không nên đi xa vào tháng 8 và tháng 10. Năm 37 tuổi có nhiều tốt đẹp và có kết quả về đường tài lộc cũng như vấn đề về sự nghiệp được phát triển mạnh mẽ. Năm 38 tuổi cả về tài lộc lẫn tình cảm phát đạt vào những tháng 7 và tháng 8. Năm 39 tuổi không có gì đặc biệt xảy ra cả, năm bình thường. Năm 40 tuổi tiền bạc dồi dào, kỵ tháng 10 không nên đi xa hay giao dịch về tiền bạc. Từ 41 đến 45 tuổi, Năm 41 tuổi, toàn năm tài lộc và tình cảm chỉ ở trong mức độ trung bình. Năm 42 tuổi, tốt đẹp vào tháng 2 và tháng 6, những tháng khác bình thường. Năm 43 tuổi nên cẩn thận về tiền bạc đầu năm không được may mắn, nhưng tháng cuối năm mới gặp nhiều may mắn hơn. Năm 44 tuổi, việc làm ăn không có phát triển và tài lộc cũng như về tình cảm. Kỵ tháng 10 đề phòng tai nạn hay bệnh tật. Năm 45 tuổi, toàn năm tốt đẹp, làm ăn được nhiều may mắn và gặp hoạnh tài vào những tháng 8 và tháng 10, những tháng khác bình thường từ 46 đến 50 tuổi, 51 tuổi là năm gặp được nhiều may mắn, 52 tuổi không nên đi xa hoặc làm ăn lớn không được tốt có thể gặp thất bại, 53 tuổi năm nay nên lo việc gia đạo thì tốt hơn mọi việc khác, năm 54 tuổi nên phát triển về vấn đề tại lộc và tình cảm, cẩn thận việc giao thương không có việc gì quan trọng trong cuộc đời, năm 55 tuổi gia tình yên vui, tiền bạc điều hòa, một cuộc sống có phần phát đạt về tài lộc cũng như về tình cảm số tốt, được nhiều may mắn trong cuộc đời. Từ 56 tuổi đến 60 tuổi, 56 và 57 tuổi có cơ hội thuận tiện trong việc làm ăn. Phần bổn mạng có sút kém đôi chút, không nên đi xa hay giao dịch tiền bạc sẽ bị mất. Năm 58 và năm 59 tuổi, hai năm này có nhiều sa sút về tài lộc nhưng bổn mạng rất vững chắc. Năm 60 tuổi, bổn mạng không được tốt nên cẩn thận vào tháng 10 có thể gặp nạn.